Ấn tôi hiện đại như rồi Quá đẹp vâng. Em lòng cái tông Thế Nì nề là tông Bẹm mù Chúng tôi là tôi đầu tuần này Đối tượng xe thôi Thế là bọc Nó thất này Bão Ăn như xe ảm chơi, Ngạt trời Có có tặng việc bẹm Thank you. đó cất lông đó nó quay nhưng tao như tăng đào đào với lúc này tăng này về tới lúc này tao cứ nằm xa mình đem mình dùng tăng tao cũng xài ta lệ ta lệ rồi đâu rồi đâu ừ. rồi này cái gì <coughs> buka pan rồi đi lại là mặt trong không bôi được thằng là từ không cái thằng này tao mua tụi cô thật là như mưa rồi thằng này mưa sang qua hạt rồi như mưa rồi ăn những ngày trời cũng biết chết mặt trong đi đi người ta người chọn rõ lại là cho sao mang có chào điện yêu là là là nhộng được kim nhộng được kim một là bạch hai là răng đoán đấy chứ nhưng mà ta bằng acid ừ. ngoài ra một rồi thì chịu acid ừ. Next. Yeah. Mm. Then I love its name and instruction. Mm. Then we back no. Lo isu ini deh. Di di. Mau buat main mana? Mau. Mau. Đó, nó sôi ờ. luôn anh ơi, đây này. Đó đó là không ừ. Đó xích Không sôi, không không thêm cả keo nó năm lại hai nó cũng vậy thôi Đó, như này là đó, anh thầy được đó, anh đặc xịt đó